và thử dọi đèn để cho các bác thấy được rằng nó hoàn toàn đúng như không tang như những gì mà em nói không đây trước tiên thì em sẽ vẽ được dọi đèn đây. đèn sáng quá đó đèn thì nó hơi bị sáng nó hơi lóa ấy ạ em sẽ thử, em sẽ thử tất cả ba hột đây các này hột hoàn toàn trong không có gì nha các bạn nhé được chưa đây đó đây thì em thử 5 châm em thử luôn cả nắp chén gì ạ nam châm không hít các bạn nha được chưa ạ vừa rồi thì em đã thử dọi đèn này nam châm này còn về phần nước muối thì là em à, cũng à, chưa chuẩn bị kịp nên là em khất các bác nước muối ở video sau nhưng mà bác nào mà lên cơ sở em mà muốn thử nước muối hay là thử đầy đủ tăng tích em vẫn test thử đầy đủ cho các bác các nhá và với cái bộ hột tài xỉu 2020 này các có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình các có thể lên tài xuống xỉu hoặc hột đi đều 5 năm và tỷ lệ lên bảo rất là cao. Sau đây thì em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu 2020 này. Trước tiên là em sẽ lắc thử chén tài chén xỉu xem là bộ hột nó có đi đều 5 năm như em nói hay không. Đây, nó đang ở một ba mặt nhất, đang ở xỉu đúng không ạ? Bây giờ em sẽ lên tài. Tài xỉu tài xỉu tài được chưa ạ Vừa rồi em đã lắc hột đi đều chén tài chén xỉu rồi đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc giữ tài giữ xỉu cho các bác xem bây giờ đang ở tài đúng không ạ em sẽ giữ tài nha các bác nhé một chén tài này hai chén tài này ba chén tài này bốn chén tài này chén này nó xuống xỉu mất rồi ạ à. chén này bị phản do là tay em lắc nó không được đều và mình vừa giữ được bốn chén tài chén này bị phản thì xuống xỉu khi chơi tài xỉu mà các bác gặp chén phản là điều đương nhiên rồi mình cũng không thể tránh được đúng không ạ đến máy mà chơi máy mà nó báo 10 chén thì mình đã phải phản 1 đến 2 chén rồi nói gì là lắc hoàn toàn bằng kỹ năng đúng không ạ thì bây giờ nó đang à, phản xuống xỉu em sẽ giữ luôn xỉu cho các bác một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này 4 xỉu này 5 xỉu này 6 xỉu này 7 xỉu này 7 xỉu và chén này là chén bã được chưa ạ rồi rồi em đã lắp cho các bác 7 chén xỉu giữ được cho các bác 4 chén tài và bây giờ đây thì lên bão được một chén được chưa ạ các thấy bộ hột này như nào ạ